Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trung Quốc vốn nổi tiếng với những điều độc lạ và kỳ dị. Đất nước hơn một tỷ dân này chưa bao giờ hết thu hút đối với những người yêu thích khám phá. Tại Trung Quốc, có rất nhiều công trình kiến trúc nhà với lối thiết kế sáng tạo quá đà, tới mức kỳ quặc, thậm chí là lập dị. Từ tòa nhà hình đồng xu đến tòa nhà hình trà rượu, hay thậm chí là hình chiếc giày, phá vỡ các kiến trúc nhàm chán thông thường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 tòa nhà ba ông thần tài. Tòa nhà cực lớn với hình dáng bề ngoài chẳng có vẻ gì là khách sạn này, nằm ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Khách sạn được thiết kế mô phỏng hình ảnh của ba ông Phúc Lộc Thọ, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và trường thọ. Đại khách sạn Thiên Tử, nổi bật và khác biệt hoàn toàn với khu vực xung quanh. Sở hữu thiết kế ngoạn mục, Hình ảnh ba ông thần tài phúc lộc thọ khổng lồ đứng sừng sững giữa phố đông ở mặt tiền tòa nhà gây ấn tượng ngay lập tức với người nhìn. Kỷ lục Guinness, thế giới đã ghi nhận khách sạn Thiên Tử là tòa nhà tượng hình lớn nhất thế giới vào năm 2011. Tuy nhiên, theo trang Promes, Beijing Changi được bình chọn là tòa nhà xấu nhất Trung Quốc vào năm 2012. tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tòa nhà kết hợp đồng Tây giữa Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc nổi tiếng với việc sao chép các điểm đến hút khách trên thế giới, nay đã bước lên một tầm cao mới khi kết hợp hai lối kiến trúc đồng Tây vào một tòa nhà. Một tòa nhà độc nhất vô nhị đã được khánh thành ở phía bắc thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc thu hút khách tham quan bởi lối kiến trúc kết hợp văn hóa Đông Tây độc đáo. Một nửa của tòa nhà mô phỏng thiên đàn ở Bắc Kinh, trong khi nửa còn lại được xây dựng giống với tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tòa kiến trúc với 4 tầng nằm trong phim trường quốc tế Tân Vạn Lý Trường Thành, ở ngoại ô thành phố. Đây là tòa nhà lai tạo đồng Tây đầu tiên ở Trung Quốc, ngay trong khu phim trường Du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng tượng hiền sử, tháp biểu tượng của London Tower Bridge, làng cổ nước Áo cũng như vườn hí phiên bản Trung Hoa. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với tòa nhà phường Viên. Tòa nhà 25 tầng, cao 99,75m này được thiết kế bởi Lee, kiến trúc sư thiết kế tòa nhà Thái Bày 101 tầng ở Đài Loan, được xếp hạng là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến khi Burj Khalifa ở Dubai xuất hiện vào năm 2010. Hoàn thành vào năm 2001, tòa nhà văn phòng và thương mại này có mặt tiền hình tròn với một hình vuông ở giữa, lấy cảm hứng từ tiền xu bằng đồng có biểu tượng cho sự giàu có trong truyền thống Trung Quốc. Thật đáng tiếc, chính thiết kế hình đồng xu đầy ý nghĩa này của Phương Viện lại khiến cho tòa nhà lọt danh sách 10 tòa nhà xấu nhất trên thế giới của CNN, nhưng cũng nhận được danh hiệu tòa nhà sáng tạo nhất tại một hội nghị thiết kế kiến trúc ở Venice, Ý. Cái tên tiếp theo ngày hôm nay, chung cư Long Hị Uyển ở Quý Châu. Tòa chung cư có thiết kế độc nhất vô nhị này có tên là Long Hỷ Uyển, nằm nổi bật giữa mảnh đất của núi và tràn ngập cây xanh ở Quý Châu của Trung Quốc. Khu dân cư có thiết kế từng lớp tròn đan xen xếp chồng lên nhau, tạo cho người nhìn vào có cảm giác như lạc vào mê cung với những đường tròn không lối thoát. Những tòa chung cư này không chỉ có các tầng xếp chồng lên nhau mà còn đan xen một cách nghệ thuật tạo thành tổng thể hài hòa, đẹp mắt. Nơi đây thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia và du khách ghé thăm. Từ xa nhìn lại, Long Hy Uyển nổi bật như một bông hoa với nhiều cánh hoa tỏa ra khổng lồ. Sự nhộn nhịp trồng lớp của chung cư Long Hy Uyển đã thể hiện cuộc sống đông đúc phồn hoa của đất nước Trung Quốc, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, có phần mộc mạc, giản dị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tòa nhà Guliang ở Từ Xuyên. Về cơ bản, kiến trúc kỳ lạ của tòa nhà này lấy cảm hứng từ một chai rượu, được phóng đại đến độ cao 66,8m và là trụ sở chính của công ty Huliang. Đây được biết đến là một trong những kiến trúc khá độc đáo tại Trung Quốc. Thang máy sẽ dẫn lên đến tầng cao nhất là nắp chai, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Từ xuyên. Tuy nhiên, kiến trúc kỳ lạ này cũng chính là điều gây ra nhiều tranh cãi, khiến cho tòa nhà đứng thứ ba trong danh sách những tòa nhà xấu nhất tại Trung Quốc vào năm 2012. Và bây giờ là Wangjing Soho. Nằm giữa sân bay Bắc Kinh và trung tâm thành phố, Wangjing Soho là bộ ba tòa nhà văn phòng đan xen Nhìn từ xa thì giống như một dãy núi chập trùng giữa lòng thủ đô. Được thiết kế bởi cố kiến trúc sư Zaha Hadid và Patrick Schumacher. Ba tòa tháp liền kề với nhau, với chiều cao tòa nhà lớn nhất khoảng 200 mét, bao quanh bởi công viên công cộng Wanxing, ở một trung tâm kinh doanh công nghệ đông đúc ở Bắc Kinh. Tổ hợp tòa nhà độc đáo nhất Bắc Kinh này gồm có 43 tầng, 3 tầng đậu xe dưới mặt đất, 1 tầng bán lẻ dưới mặt đất, 2 tầng bán lẻ trên mặt đất và 37 tầng văn phòng. Để đến Wanxin Soho, bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm. Nơi đây không chỉ là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, mà còn là trung tâm mua sắm nổi tiếng cho những tín đồ shopping. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Rem Kuhat và Ole Chiren của Oma, tòa nhà trị giá 900 triệu đô la Mỹ này cao 51 tầng và cao hơn 233 mét. Hình dạng chiếc quần đặc trưng có được nhờ hai tháp nghiêng của tòa nhà giao tại một đường vòng, vuông góc cách mặt đất 70 mét. Tòa nhà là nơi tập hợp các văn phòng, studio truyền hình, phát thanh truyền hình và cơ sở sản xuất của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tuy nhiên, tòa nhà luôn mở cửa đón khách du lịch tham quan và là điểm đến kỳ lạ trong chuyến du lịch Trung Quốc của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khách sạn Beauty Grand Ranchi khách sạn Beauty Grand Grand hay còn được gọi là khách sạn Lego cheese Với sự phản chiếu nước trên sông Linchun ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam Trung Quốc. Beauty Grand Grand Hotel không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng phục vụ, mà còn thu hút được sự chú ý của nhiều du khách bởi thiết kế độc đáo của nó. Nhìn từ xa, khách sạn ở Tây Á này không khác gì một rừng cây khổng lồ, với hơn 6.000 phòng. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với khách sạn Sunrise Kempinski ở Bắc Kinh. Là một trong những khách sạn ấn tượng nhất ở Trung Quốc, khách sạn Sunrise Kempinski ở Bắc Kinh đúng như tên gọi có hình dáng như mặt trời mọc. Khách sạn sang trọng đặc biệt này, cao 97 m, có 21 tầng với tổng số 306 phòng ở và hoạt động chung. Tòa nhà được thiết kế bởi công ty thiết kế kiến trúc Shanghai Hodu, tọa lạc bên hồ Giang Zanzi, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh 60 km. Mặc dù Sunrise Kempinski có dáng vẻ khá hiện đại, một số nét truyền thống Á Đông đã được áp dụng trong thiết kế của tòa nhà. Tòa nhà có hình dáng trông giống như mặt trời đang mọc, được cho là biểu tượng của nền kinh tế đang phát triển rực rỡ của Trung Quốc. Lối vào của tòa nhà có hình dáng giống cái miệng của con cá. Điều này tượng trưng cho sự phồn thịnh. Nếu nhìn nghiêng, khách sạn có hình dáng của một con ngao, đại diện cho sự may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Mặt tiền của tòa nhà được ốp bằng hơn 10.000 tấm kính, với tổng diện tích là 18.075m2. Các tấm kính được sắp đặt để phần trên tòa nhà phản chiếu bầu trời, phần giữa phản chiếu khung cảnh gian sàn và phần dưới phản chiếu hồ nước. Vào ban đêm, tòa nhà được thắp sáng bằng hệ thống đèn LED có nguồn thủy điện. Và cái tên cuối cùng ngày hôm nay chắc chắn không thể thiếu Galaxy Soho. Một trong những tòa nhà kỳ lạ nhất Bắc Kinh cũng là đứa con chung của hai nhà thiết kế tài ba Zaha Hadid và Patrick Schumacher là Galaxy Soho. Khu phức hợp văn phòng, mua sắm và giải trí rộng hơn 90.000 m2, được xây dựng bằng các giải nhôm và kính trắng đặc biệt, với các cây cầu liên kết bốn cấu trúc kéo dài. thiết kế linh hoạt, không có góc cạnh. Bên trong là nội thất tự hào với những khoảng sân rộng lớn, một điểm nhấn của kiến trúc truyền thống Trung Quốc, khiến cho Galaxy Soho nằm trong top những tòa nhà độc đáo nhất Bắc Kinh. Ba tầng đầu tiên là không gian mua sắm và giải trí. Trên cùng của tòa nhà có các quán bar, nhà hàng và quán cà phê, và các tầng giữa là văn phòng. Trên đây,